một người con của miền Trung Người tới ca khúc Miền Trung máu chảy ruột mềm Tất cả đồng bào miền Trung yêu dấu của em trai Hãy cố gắng lên nhá Tôi nào xót nhìn anh em mình đang đói khổ đau lòng nhìn anh em mình chịu cảnh lầm than miền trung bao lần chìm trong mưa bão miền trung quá nghèo còn chịu kiếp đoa đầy tôi đang khóc nhìn anh em mình chìm trong gian khổ tôi đang nhìn quê hương mình với hai hàng lệ rơi miền trung quanh năm trời gieo nắng hạn miền trung đau thương lụt cuốn ta hoang hỡi đồng bào ơi nghĩa tình anh em máu cháy ruột khó khăn oan nan ta cùng sớt chia anh em chung tay cùng chung một lòng góp sức cho nhau vượt khói thương đau nơi đây miền trung màn trời chiều đất thương người anh em xót xa nghẹn ngào hỡi đồng bào ơi hỡi yêu dấu hãy cố gắng lên cố gắng lên nhá tôi đau xót nhìn anh em mình đang đói lòng nhìn anh em mình chiều cánh lầm tha miền trung bao lần chìm trong mưa bão miền trung quá nghèo còn chịu kiếp đoa đầy tôi đang khóc nhìn anh em mình chìm trong gian khổ tôi đang nhìn quê hương mình với hai hàng lệ rơi miền trung quanh năm trời gieo nắng hạn miền trung đau thương lụt cuốn tan hoang hỡi đồng bào ơi nghĩa tình anh em máu cháy ruột mềm khó khăn hoạn nạn ta cùng sớt chia anh em chung tay cùng chung một lòng góp sức cho nhau vượt khói thương đau nơi đây miền trung màn trời chiều đất thương ngày anh em xót xa nghẹn ngào hỡi đồng bào ơi hỡi đồng bào ơi cứu lấy miền trung vượt qua khổ anh em chung tay cùng chung một lòng góp sức cho nhau vượt khói thương đau nơi đây miền trung màn trời chiều đất thương người anh em xót xa nghẹn ngào hỡi đồng bào ơi hỡi đồng bào ơi cứu lấy miền trung vượt qua khốn cùng vượt qua khốn cùng